Trong thời gian này, thị trường bất động sản vẫn rất là nóng bỏng, nhưng với những biến cố đã xảy ra thì người ta dự đoán sẽ có nhiều thay đổi và thị trường đang được coi như bong bóng nhà đất sẽ sớm bị bể. Với chúng tôi hôm nay là anh Mẫn Hồ, một chuyên gia về đề ốc. Anh đã có những chương trình chỉ dẫn cách đầu tư trên diễn đàn bất động sản Cali được nhiều người theo dõi. Anh Mẫn, ừ. anh nghĩ gì về thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới? Dạ xin chào chị, à, xin chào tất cả mọi người. À, thì trong cái thị trường như bây giờ, mọi người có nhiều người đang lo lắng là khi nào thì thị trường nó sẽ bị vỡ. Nhưng mà đôi khi mình phải nhìn nhận lại một cái vấn đề là mình phải dựa vào những thông số để mà mình có thể mình đoán cho nó chính xác nhất. Thì theo Mẫn, mình nên liệt kê vào ba giai đoạn. Thứ nhất là ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì trong cái vấn đề ngắn hạn đó thì mình sẽ thấy rõ ràng rằng cái lãi suất nó vẫn còn đang thấp cái cơ hội mua nhà nó vẫn còn có thể người mua nhà hiện tại vẫn có thể mua nhà với một cái số tiền cọc tương đối là thấp và cái cái điều kiện để hội đủ cái uh, cơ hội để mà ngân hàng cho mình vay nợ nó cũng rất là dễ dàng thì thành thử trong cái ngắn hạn thì mình có thể thấy rằng là thị trường nó vẫn còn có cơ hội tăng trưởng khi mà mình nói đến cái vấn đề mà trung hạn thì mình nói khoảng trường độ 2 tới 4 năm thì à, trong trung hạn mình có thể mình thấy rằng là lạm phát nó sẽ tăng và khi mà lạm phát tăng thì uh, ngân hàng trung ương họ sẽ điều chỉnh cái lãi suất cho nó đúng và như thế mình có thể mình thấy rằng là lãi suất trong vòng 2 tới 4 năm tới là lãi suất nó sẽ gia tăng và khi mà cái lãi suất nó gia tăng á thì cái ngân hàng họ sẽ siết chặt về cái vấn đề vay mượn nợ thì như vậy mình có thể thấy rằng là trong trung hạn giá nhà nó sẽ dịch chuyển và nó sẽ có chiều hướng đi xuống nhưng nó là một cái ờ, cơ hội tốt cho những nhà đầu tư à, muốn gom những cái nhà ở giá thấp và từ đó sẽ là có những cái lợi nhuận đáng kể khi mà giá nhà nó tăng trưởng lại khi mà mình nhìn vào cái trung hạn rồi thì mình sẽ thấy cái dài hạn thì nó sẽ giá nhà từ từ nó sẽ tăng trưởng lại và nhất là những cái nền kinh tế của uh, Hoa Kỳ vào những cái nền kinh tế như là ở California Florida hay là Texas thì mình có thể thấy rằng là trong tương lai những cái nền kinh tế này nó sẽ tiếp tục nó đi lên thì thành thử ra khi mà mình nhìn nhận được cái cơ hội ở trong bất động sản của Hoa Kỳ thì mình sẽ thấy cơ hội đầu tư khi mà trung hạn nó đến thì mình nên mua nhà và từ đó mình sẽ chờ cho cái lãi suất nó giảm bớt và sẽ cái cái tăng trưởng cái giá nhà nó sẽ ờ, gia tăng lên và cái đó là cái ờ, chiều hướng mà em có thể thấy rằng là cái ờ, kinh tế về bất động sản nó sẽ đi như vậy trong cái thời gian tới đây trong thời gian tới đây và cái thời gian đó khi mà mình nói tới thì là một năm hai năm ba năm bạn nghĩ như thế nào thì như em nói thì trong cái mà ngắn hạn thì em thấy là một năm tới hai năm nó vẫn còn tăng trưởng trong cái trung hạn thì từ 2 năm tới 4 năm nó sẽ có dịch chuyển đi xuống và sau đó 4 năm thì giá nhà nó sẽ tăng trưởng lại dạ, ok so, nếu mà mình nói như vậy đó thì những người mà chưa hề mua nhà bao giờ và họ sẽ mua lần đầu tiên thì những cái biến cố này nó sẽ ảnh hưởng tới họ như thế nào và cái cái coi như là cái qualification của họ có thể mua vô những căn nhà mà họ muốn để ở um, có dễ dàng hay không? Dạ. Yeah. Thì như nói những người mà muốn đầu tư vào nhà cửa hay là even nói là mình mua nhà lần đầu thì mình nên để ý tới cái lãi suất nhiều tại vì lãi suất nó là một yếu tố rất là quan trọng thì trong cái uh, thời điểm này nếu ai có thể có đủ khả năng để mà mua nhà thì nên mua nhà thời điểm này tại vì khi lãi suất nó gia tăng thì cái cơ hội mình mua nhà nó sẽ rất là khó và ngoài ra khi mà chính phủ hay là ngân hàng trung ương họ điều chỉnh cái ờ, cái khoản vay nợ thì nó sẽ siết chặt hơn những cái điều kiện để mà vay nợ thì thành thử nếu mà ai có thể mua nhà bây giờ hội đủ điều kiện để mua nhà hội đủ điều kiện để vay nợ thì cũng nên mua nhà vào thời điểm này nếu mà mình nói là ai có khả năng để mà mua bây giờ vậy thì à, Mẫn có thể cho các bạn biết ai sẽ là những người mà có khả năng để mà mua nhà bây giờ? Dạ chị, à, những người có khả năng để mua nhà bây giờ là những người bạn mới ra trường và như vậy dựa vào cái lãi suất và những cái thu nhập khởi điểm vẫn đủ hồi đủ khả năng để mà mua nhà những người có một số vốn tích lũy vẫn có thể có cơ hội để mua nhà như bây giờ cũng vì cái lãi suất nó thấp nên hai hai đối tượng đó là hai đối tượng rất là tốt để mà mua nhà vào cái thời điểm này ngoài ra có một đối tượng thứ ba là những quý vị đã từng sở hữu nhà qua vào thời điểm này em thấy rất có rất là nhiều người à, họ bán cái nhà họ đang ở họ lấy một cái số vốn họ lại đao vào một cái nhà lớn hơn một cái khu vực tốt hơn hoặc là một cái à, một khu vực có trường học tốt cho con cái thì đó là một cái đối tượng thứ ba em thấy là nên coi như là gọi như là mình dịch chuyển tài sản mình cần consolidate cái tài sản của mình và như vậy mình có thể mình nâng cao lên cái tài sản của mình và dọn tới những cái khu gọi là tốt hơn khi mà mình nói về về bán một căn nhà mình đang có hiện tại cái giá nó đang rất là tốt nhưng ngược trở lại thì mình đi mua một căn nhà khác cái giá nó cũng rất là cao cho nên nếu mà mình bán một căn lấy được giá nhưng đi ra kiếm một căn nhà mà nó có ừ. thể nó vừa túi tiền của mình thì hương hương không hiểu rằng là cái đó nó có thật sự là có lợi tức cho mình hay không <laughs> dạ chị đúng vậy thì thực sự khi mà mình nhìn nhận đó mình nói mình bán một căn nhà và mình lại đi mua một căn nhà giá trị nó cao hơn thì cái đó là một cái điểm mình cần phải tính toán rất là kỹ um, chẳng hạn như khi mà mình bán một cái nhà ở một cái giá thấp thì cái ờ, cái số tiền ờ, thuế đất thổ trạch mình đóng thì tương đối nó vẫn thấp nhưng mà khi mà mình đi mua một cái nhà khác cái uh, giá trị nó cao hơn thì thuế đồ này nọ cũng cao nhưng nếu mà mình nhìn nhận về cái tổng tài sản của mình tài sản của mình ở uh, ở một căn nhà già thấp thì nó tới một cái mức điểm nào đó nó sẽ ngưng nó không có lên cao hơn nhưng nếu mà mình lấy mình dịch chuyển cái tài sản của mình mình mua một căn nhà nó lớn hơn khu vực nó tốt hơn thì cái cơ hội tăng trưởng của cái nhà đó nó sẽ càng ngày nó càng đi lên cao hơn và tài sản của mình như vậy nó sẽ đi lên nhiều hơn nhiều à, một cái điểm đáng lưu ý là khi mà khi mà mình dịch chuyển tài sản là mình đa phần mình mượn tiền của người ta để mình làm lợi cho mình ở đây nói đây là mình mượn tiền của ngân hàng để mà mình từ từ mình tăng cái tổng tài sản của mình đi lên thì đó là một cái điều tốt chứ không phải là một cái điều hại thì dĩ nhiên mình có một cái trao đổi là mình đồng ý mình trả một cái thuế thổ trạch nó cao hơn nhưng mà khi mà mình nhìn vào cái lợi nhuận về cái tăng trưởng về cái tăng trưởng tài sản của mình thì mình thấy đó là một cái điều nên làm rồi nãy uh, cũng nói thêm là những học sinh những sinh viên mới ra trường có thể là có những uh, công an việc làm và có những uh, tiền lương có thể sẽ qualify để mà mua một căn nhà mới thì khi mà một học sinh mới ra trường không có cái um, kêu là longevity cái thời ừ. gian mà đã từng đi làm theo hương biết đó là khi muốn mua nhà phải có một cái thời gian mà ừ. mình đang đi làm và mình có chứng nhận rằng là mình có khả năng và có công việc lâu dài hơn thì những người đó làm sao có thể mua nhà được? Dạ chị, à, đúng vậy. Những bạn mà mới ra trường um, thì nó có những cái um, điều kiện tương đối là rất là dễ dàng có những uh, ngân hàng họ cho mượn sẵn sàng cho mượn tiền chỉ cần mình chứng minh được mình có một cái bằng mới ra trường và mình đã có được một công ty chấp nhận mình làm và cái điều kiện nữa là mình chỉ cần cho họ thấy được khoảng chừng độ hai hoặc ba cái lương check là như vậy là đủ đủ điều kiện để mà có thể vay mượn để mà mua nhà chị ờ, hai và ba dạ. cái cái cái cái ờ, coi như check step thôi check step thôi ờ, dạ. vậy thì cũng không có khó lắm dạ không khó chị không khó lắm. ok um, anh mẫn à, anh có chương trình trên facebook mỗi mỗi tuần lễ mỗi mỗi ngày về bất động sản um, nếu mà muốn connect với anh thì connect như thế nào dạ chị và Mận cũng có lên một cái ờ, diễn đàn gọi là diễn đàn bất động sản Cali thì trên diễn đàn cái tâm trí của cái diễn đàn là mình hỗ trợ lẫn nhau để mà học hỏi trao đổi và cũng như là kết hợp để mà đầu tư bất động sản thì diễn đàn có rất là nhiều uh, chương trình và tiết mục có những chương trình tiết mục coi như là chỉ dẫn mọi người học về bất động sản thứ nhất là học về để hiểu biết thứ nhì là mình có thể mình học để mà mình lấy một cái bằng để mà mình hành nghề à, bất động sản hoặc là mình tự mua bán cho bản thân của mình thì diễn đàn ngoài ra cũng có nhiều anh chị em chuyên nghiệp trong ngành à, lên chia sẻ những cái à, vấn nạn của bất động sản kinh tế hoặc là những chương mục đầu tư hoặc chỉ là giải đáp những cái thắc mắc của tất cả mọi người thì diễn đàn tương đối là một nơi rất là tốt để cộng đồng của mình có thể cùng tham gia và ờ, để mà học hỏi để mà trao đổi với nhau vậy là nếu các bạn muốn biết thêm về những chương trình đầu tư bất động sản thì theo anh Mẫn tại Bất động sản Cali. Hãy like và follow You Perfected. Các bạn sẽ biết thêm về những câu chuyện đầu tư nóng bỏng khác.